trôi màu đường thăm ba đọc thân biết chân sơn hà buổi sáng hôm ấy khi còn trắng sương đây ta như gió phiêu lãng mang hành lý thương nhớ chặt sao đâu sâu bi có khi còn là là từ lúc không cách đường thiếu số chết thuyền ông đưa lấp lánh khi bánh xe còn lấp lánh ta sẽ vòng với cuộc sống hối hả quên đi một ước thanh xuân đã trôi qua tha ngại và chạm tìm nhiều lần dối trá những lời áp lực và công việc muốn đi xa bức khách một lần trước khi nhìn thấy thoái hóa tự do tự tại muốn tự do và đi ta ra nhiều lúc ta thấy rất nhiều trò ta sang tay lấp lánh cả bầu trời hỡi bạn thân ơi lá bù rơi hạnh phúc ra khơi lúc nhìn đi chơi